Xin chào tất cả anh em nhé Thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em và hướng dẫn anh em cách chơi, cách đánh những cái bộ môn bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu bằng việc mình sử dụng những cái sản phẩm đồ bịp không tang mới nhất của công ty chúng tôi đấy về cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua và cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu thì trước đây ấy, khi em đi đánh trên cái bộ môn bầu cua và cái bộ môn tài xỉu anh em mình muốn sử dụng những sản phẩm đồ bịp bắt buộc anh em phải luồn vào sân chơi đó là những cái đĩa những con nắp hay là những con hột ấy đó là những điều rất khó khăn trong cái thời buổi hiện nay thì chúng ta biết rồi em vào sòng vào sới vào sân chơi ai luôn đồ bị đánh là điều rất khó ấy mà khi em là tay con mình đánh ấy, thì càng khó hơn vậy thì có những cái sản phẩm thiết bị đồ bịp nào phù hợp để đi làm tay đánh tay em tay con khi mình đánh trên mọi sân chơi về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu mình sử dụng sản phẩm đồ bịp mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó lại cao ấy mà mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những quân hột và sân chơi mình đánh bình được thì anh em hãy xem kỹ video của tôi ngày hôm nay và để cùng tôi trải nghiệm về cái hai cái loại sản phẩm đồ bịp này đấy thì tôi xin lưu ý với anh em đây là hai sản phẩm đồ bịp không tang mà chỉ duy nhất độc quyền công ty chúng tôi có và công ty chúng tôi chưa có phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai nào có sản phẩm đồ bịp này và cái sản phẩm đồ bịp này rất là hữu ích khi cho em đánh làm tay con tay em đấy trên cái sản phẩm đồ bịp về chơi bầu cua ấy và còn về sản phẩm đối với chơi tài xỉu này thì rất hữu ích anh em làm tay cả tay cái cũng được hay cả cả tay quọn được nó đều báo cho biết có tài hay có xỉu còn về bầu cua thì nó sẽ báo chính xác cho biết có con gì để mình đánh em nhé đấy thì hai sản phẩm đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ không tang bôi hột tài xỉu và thuốc từ không tang bôi hột bầu cua đây là cái máy bao dung đi kèm của sản phẩm đồ bị thiết bị không tang chơi tài xỉu và đây là một loại thuốc từ không tang đấy, rất là nhỏ gọn đấy cũng thế đây là đồ bị bồ cua đấy, cách thức sử dụng như nào mình chỉ cần đến sân chơi chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi em nhá ấy không dườm già phức tạp như sản phẩm đồ bị cũ mà bắt buộc mình phải nún nắp nún đĩa nún những con hột vào sân chơi mình mới bịp và hai sản phẩm của công ty chúng tôi hôm nay muốn giới thiệu anh em chỉ cần chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi em nhá đấy thì trước tiên tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu và sau đó tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua để em thấy được cách thức sử dụng rất là đơn giản cũng như độ hiệu quả độ chính xác của nó em nhé thì đấy đi ra máy may tôi đã chuẩn bị sẵn những cái con hộp đấy đấy cái đĩa này cái nắp này hay là những cái cốc nước muối để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ 100 trăm cũng như tôi dàn dựng những cái cảnh tôi đến sân chơi tôi là tay em đấy tôi sẽ test cho anh em này nhá đấy thì tôi sẽ chứng minh là hột là hột chợ thì tôi sẽ thả những cái bộ hột này vào cái bát nước muối rất là mặn này nhá cơ hột nào nổi thì anh em yên tâm 100 trăm đó là bộ hột chợ rồi đấy thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao hột để quay video cho anh em đấy tôi đã chọn được ngẫu nhiên bao hột rồi sau đó tôi sẽ lau khô ba con hột này đi nhá đấy tôi sẽ lau khô ba con hột này đi đấy thì bước đầu tiên để chứng minh là đồ quay với nhau, đồ chọn xanh chín là việc ngâm nước muối đã xong sau đây là bước thứ hai là thử cục hít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột em nhá thì em trên màn hình này đây là cái cục hít của đồ rất là mạnh em chưa đấy thử qua nắp qua đĩa qua những con hột đấy nó đồ bịp nó hít chặt lại đồ thường đồ chọn nó sẽ không hít em nhá thử luôn cho anh em này đấy em chưa hoàn toàn không ít luôn vì đó là đồ chọn 100 trăm những chiếc đĩa này đấy rất là chuẩn xác đấy đồ chọn em chưa 100 trăm cho đấy không ít cái nào luôn và cái bước cuối cùng chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín thì tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại nhá thì em trên màn hình này đấy em chưa đĩa hoàn toàn xoay xuyên luôn đấy quân một này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 thì anh em hãy xem kỹ các bước tôi sử dụng để khi sau này anh em có sản phẩm đồ bịp hiện đại này em đánh anh em đã biết cách chơi và cách sử dụng nó một cách thành thạo nhất em nhé đây là cái sản phẩm nội thuốc từ không tang này đấy nó sẽ không để lại tăng chứng như màu mè gì cách thức sử dụng rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi nhé mình chấm cái thuốc từ đầu ngón tay này đấy một lượng vừa đủ và mình chặn tay vào một tài xỉu thôi em thấy chưa đấy mình làm sao mình lấy cớ để kiểm tra họ thôi mình đã ngày gần chắc sáng rồi vì sao tôi nói đây là cái sản phẩm đồ bị không tang vì khi em đã thoa chất thuốc lên đầu ngón tay và chạm tay vào bộ hột rồi em thử cục hít đấy qua bộ hột thì nó sẽ không là nào hít được vì đó là đồ không tang nhá tôi sẽ thử luôn cho anh em qua cục hít này sau khi tôi đã bôi cái chất thuốc từ đầu ngón tay và tôi chạm tay vào bộ hột rồi đấy thì đây là cái sản phẩm đi kèm của nó là cái chiếc máy bao dung độ bắt xa của cái máy bao dung này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại em ngồi đâu trong phạm vi 5 kính bán kính là 5 mét đổ lại máy sẽ bao dung chuẩn xác cho biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhá ấy thì về cái thời gian bôi khi mình bôi cái thuốc từ lên đầu ngón tay và mình chạm tay của hột rồi trong thời gian 5 phút đấy anh em mình ngồi đâu cũng được em đi đâu cũng được cứ làm sao chống thuốc lên đầu ngón tay và khi quay trở lại chơi em chạm tay vào hột trong thời gian 5 phút đấy khi có tác dụng của thuốc ấy máy sẽ bao dung trực tiếp huyết có tài hay có xỉu để em đánh em nhá bằng cái thực tế sau đây phát test qua một vài tay đánh để em thấy độ chuẩn xác của sản phẩm thuốc từ không tang chơi tài xỉu này nhá mà cách thức sử dụng rất là đơn giản chạm tay vào hột mình đã người giành chiến thắng rồi test luôn cho anh em này đấy những tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có tài 100 trăm nhá đấy máy báo rất là chuẩn xác vì con người có thể sai sót nói về máy móc về sản phẩm đồ bịp của bên công ty chúng tôi thì độ chuẩn xác là 100 trăm không sai sót sai lệch một ni một ván nào nhé mở này có tài nhá 456 15 điểm tài đấy test cho anh em tiếp này làm thấy cái độ chuẩn xác của nó 100 trăm tiếng tiếp theo sẽ có tài nhá đấy thì sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây côn hoặc không nhảy đấy khi có tín hiệu của thuốc đường truyền về máy máy sẽ báo cho biết có tài có chỉ đang đánh rất là nhanh luôn tiếng tiếp theo này khẳng định 100 trăm nó có tài nhá mở này có tài nhá 156 đấy 12 điểm tài test tiếp cho anh em này như tiếng này thì máy báo tôi biết là có xỉu em nhá chắc chắn 100 trăm sẽ có xỉu này mở này có xỉu em nhá 123 6 điểm xỉu rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em này 100 trăm tiếng tiếp theo sẽ có xỉu nhá mở này có xỉu em nhá 126 7 điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này 100 trăm nghìn phần trăm tiếng tiếp theo là có xỉu nhá mở này có xỉu nhá 332 đấy 8 điểm xỉu tiếp tiếp cho em tiếng nữa này đấy tiếng này chắc chắn là em bán nhà bán cửa để em đi đánh hết mặt xỉu cho tôi ấy vì máy báo tôi biết tiếng này là có xỉu nhá mở này có xỉu nhá một ba năm chín điểm xỉu đấy thì sau đây tôi phép tôi test về sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua để em thấy cái độ chuẩn xác của nó đấy, cách thức sử dụng thì hai sản phẩm đồ bịp này rất là đơn giản thôi mình chỉ cần chặn tay vào thôi mình đã người giành chiến thắng rồi em nhá rất là đơn giản luôn đấy và cái sản phẩm đồ bịp này thì mình có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được em nhá đấy lúc sau mình chặn tay vào hột mình là giành chiến thắng đây là sản phẩm thuốc từ không tang bột cua và đây là chiếc máy bao dung đi kèo sản phẩm đồ bịp này đấy thì đến video ngày nay tôi đã chuẩn bị sẵn qua những con hột bột cua tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây đấy thì sau khi quay video xong trên cái con hột này tôi sẽ bóc nát con hột này ra để kiểm chứng và chứng minh đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín 100 trăm này nhá đấy thì tôi đã lấy ngẫu nhiên được ba hột để quay video cho anh em rồi đây là cái cục khít từ đồ này thử lại một lần nữa cho anh em em thấy được Đấy. đầu quay là đầu trợ em nhá Đấy. đĩa hột đã xong vào chiếc bát này em chưa không hít thế nào nhưng mà đó là đồ chợ đấy các bước để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đã xong sau cách thức sử dụng sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tăng chơi bầu cua em nhá đấy cũng giống như sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tăng chơi tài xỉu thôi lấy dân chơi nhá mình chống cái thuốc lên đầu ngón tay này đấy và vâng, mình chuyển chạm tay vào một mặt của một hột bầu cua nhé, đấy mình chưa mình chuyển chạm tay một mặt của một hột bầu cua mình giành chiến thắng rồi vì vì sao đây là sản phẩm đồ bịp gọi là sản phẩm đùi không tang vì nó sẽ không để lại tang trứng hay màu mè gì mà mình xoa chất chút đầu tay và mình chạm tay vào hột bầu cua 1 đến 5 giây sau nó sẽ khô liệt và nó sẽ không để lại màu mè tăng tích gì em nhé tôi sẽ để sát em đến chưa đấy thử lại cũng kít lần nữa này đấy anh nhé hoàn toàn không ít đây là cái máy báo đi kèm của sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại em ngồi đâu trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại máy sẽ báo dung chuẩn xác có con gì để mình đánh nhá bằng cái thực tế sau đây cho tôi đánh luôn con một vài tay đánh để tham khảo em độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tăng chơi bầu cua này nhá tôi bật máy lên này đánh luôn cho anh em đấy như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có con cua nhá đây tôi để đây máy báo có con cua nhá mở này cua cua nhá một cua một cá một gà đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này 100 trăm sẽ có con nai nhá đấy 100 trăm sẽ có con nai này mở này có nai nhá một nai một tôm một cua đấy sắc mạnh sắc nhẹ không quan trọng nhá mình chỉ có tên là sóc thôi là mình đã giành chiến thắng rồi tiếng tiếp theo này có con tôm nhá máy báo rất là nhanh luôn thì sắp xong đặt xuống thôi một trăm trăm một nghìn phần trăm sẽ có con tôm nhá mở này có tôm nhá hai tôm và một bầu rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em một trăm trăm có con cá nhá đây một trăm trăm có con cá nhá mở này có cá nhá một cá một gà một bầu ấy sẽ chuẩn xác kết tiếp một tí nữa anh nhé như tiếng tiếp theo này thì tiếng cuối cùng nó sẽ có con tôm nhé máy báo rất là chuẩn xác luôn 100 trăm con tôm này em nhìn này có tôm nhá hai cua và một tôm đấy chắc chắn tuyệt đối chuẩn xác 100 trăm đấy thì như đầu video tôi nói là khi quay xong trên cái video này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để kiểm chứng và chứng minh đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín em nhé đấy tôi sẽ bóc lát ra đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi đấy hột nắp đĩa của người ta đấy làm sao mình đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi và cái sản phẩm đồ bịp này mình sẽ đánh trên mọi sân chơi sòng chơi được em nhá đấy cứ sân chơi nào anh chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi đấy em hiểu chưa hoàn toàn là đồ bình thường luôn đồ chọn đấy thì qua vài ván test vừa rồi và cũng hướng dẫn em cách chơi cách sử dụng cũng như đánh qua một vài ván đánh thì anh em đã thấy được cái độ hiệu quả cũng như độ chuẩn xác và cái cách chơi cách sử dụng dễ dàng của sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tang chơi bầu cua và cái thuốc từ không tang chơi tài xỉu này thì anh em nào đang đam mê chơi hai cái bộ môn này anh em muốn giành chiến thắng thì đơn giản là anh em alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình là công ty chúng tôi sẽ có những chuyên viên tư vấn cho anh em 24 trên 24 giờ giải đáp những thắc mắc những câu hỏi liên quan hai sản phẩm đồ bịp này và cung cấp cho anh em hai cái sản phẩm đồ bịp hiện đại này em mang về đánh tôi khẳng định em khi em có sản phẩm đồ bịp hiện đại này em mang về đánh rồi thì anh em sẽ là người giành chiến thắng trên mọi sân chơi sòng sới và em sẽ là người kiếm rất là nhiều tiền này nhá đấy thì công ty chúng tôi có hai cơ sở chính để em đến mua đồ về đánh công ty một là bến xe miền đông sài gòn công ty hai bến xe mỹ đình hà nội em gần trực tiếp công ty nào qua trực tiếp công ty đó để mua cái sản phẩm đồ bịp này về đánh em nhé còn anh em nào ở xa không có thời gian có cơ sở cửa hàng để mua đồ về đánh thì công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đồ bịp này qua đường tàu xe hay đường bưu điện anh thuận tiện nhận được bịp đâu là trung tâm tôi sẽ gửi đó anh em để có những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp hiện đại em mang về em đánh em giành chiến thắng nhé thì ngoài cái đồ chơi về bầu cua và cái đồ chơi tài xỉu ra công ty chúng tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác như đồ bịp về sóc đĩa này bài ná chip gà hay là cung cấp những cái bảng hack công thức quy luật của game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa khi đánh trên máy mình hoặc là quy luật công thức đánh trực tiếp trên máy người ta về mọi cái bản game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại di động em nhé em cần bất cứ những sản phẩm đồ bịp thiết bị gian lận nào thì anh em hãy alo tôi qua cái đầu số của công ty chúng tôi hiển thị trên màn hình để công ty chúng tôi hỗ trợ cho anh em để giúp anh em luôn nãng người giành chiến thắng em nhé thì thời gian qua tôi xin kết thúc cái video tại đây xin chào tất cả anh em Chào anh em Trong đây đã từng có anh em nào thua tha bán nhà bán cửa rơi vào cảnh nợ nần vì những trò chơi đỏ đen trò chơi cờ bạc cái chưa thì trong cái bộ môn chơi tài xỉu cũng vậy đã từng có anh em nào thua tha và em nghĩ đến việc mình sử dụng cái sản phẩm đồ bịp để mình áp dụng vào sân chơi sòng sới để em lấy lại những gì đã mất trong cái thời gian này em thua tha nợ nần thì để giúp anh em làm cái điều đó thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em một cái công nghệ đồ bịp giúp anh em qua mặt mọi sân chơi thời thợ và qua mặt mọi sòng sới ấy với cái sản phẩm đồ bịp này ấy, mình đến sân chơi lắp đĩa quân hột là của người ta mình không cần phải luồn bất cứ quân hột thì vào và cái ưu điểm của cái dòng đồ bịp này ấy mình đến sân chơi ấy, mình không cần chạm tay vào quân hột mà mình có thể vẫn có thể đánh bịp được và mình có thể biết trước kết quả là có tài hay có xỉu thì anh em hãy xem video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu anh em một cái công nghệ đồ bịp hiện đại và cái công nghệ đồ bịp này có tên gọi là máy nghe hột tài xỉu nhá đây là những cái máy nghe hộp chơi tài xỉu này rất là nhỏ gọn và hiện đại thì cách chơi cách sử dụng như nào thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em thì để đến video này tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái nắp cái đĩa những quân hột và cốc nước muối để chứng minh là đồ quay video là đồ chợ đồ xanh chín thì tôi sẽ thử qua các bước là ngâm nước muối vào những cái bộ hột này và sau đó thử cục hít qua lắc qua đĩa qua những quân hột và bước cuối cùng là soi rọi qua chiếc điện thoại đấy để chứng minh đồ quay video hoàn toàn đồ xanh chín đồ bình thường nhá tôi sẽ thả những con hột này vào cái cốc nước muối tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây đây cứ bộ hột nào lỗi thì chứng minh đó là những bộ hột, hột hoàn toàn bình thường hột chợ sau đó tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em em nhé tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em đây thì anh em trên màn hình nhá đây là cái thanh nam châm hít rất là mạnh này nếu thử qua lắc qua đĩa qua những con hột đồ bịp nó sẽ hít chặt lại đồ thường đồ chọn sẽ không hít em nhá em chưa hoàn toàn không hít tí nào luôn thử luôn chiếc đĩa cho anh em này em chưa hoàn toàn không hít đến cái nắp này ok chưa và bước cuối cùng sẽ là soi lại qua chiếc điện thoại em nhé đây em chưa hoàn toàn soi xuyên luôn đây hộp đây hoàn toàn trắng tinh cứ vào sòng vào sới vào sân chơi nhá khi người ta thử quân hột thì anh em xem kỹ bộ hột là trắng tinh những cái quân hột tôi đang anh em nhìn trên màn hình này thì em lên chơi và lên sử dụng còn hột nào đen xì và đục nào thì không nên chơi và không nên sử dụng nhá đấy ba hột trắng tinh thì các bước về thử hột đã xong sau đây vào cái cách thức sử dụng của sản phẩm là máy nghe hột chơi tài xỉu đây là cái chiếc máy nghe hột chơi tài xỉu thì nguyên lý hoạt động của máy nghe hột này rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi sòng sới mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại em bật máy khởi động để cho máy nó nghe tiếng âm thanh quân hồ tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa 1 đến 3 bốn tay đánh đầu tiên máy nó sẽ nghe đang ở chế độ phân tích sau khi nó nghe nó chuyển sang chế độ báo dung từ tiếng thứ tư thứ năm trở đi nó sẽ báo chuẩn xác em biết có tài hay có xỉu để em đánh và nguyên lý hoạt động của cái máy nghe hột tài xỉu này rất là đơn giản thôi cứ hai dung thì em đánh tài và một dung thì em đánh xỉu và độ chuẩn xác của cái máy nghe hột tài xỉu này đạt độ chuẩn xác là 90 phần trăm em nhé những tiếng nào không dung hoặc dung chập chờn thì em mình không đánh đấy còn những tiếng nào dung chuẩn xác là hai dung thì em đánh tài và một dung thì em đánh xỉu cho tôi nhá tôi đảm bảo anh em anh em sẽ ăn tiền trên mọi sân chơi sòng sới và bộ môn đánh tài xỉu bịp nắp đĩa con hột này của người ta nhé sau đây tôi sẽ đánh em qua một vài tay đánh để em thấy cái độ chuẩn xác của cái sản phẩm đồ bịp này và tôi xin thông báo luôn đây là cái sản phẩm đồ bịp chỉ độc quyền công ty chúng tôi có và cái công ty chúng tôi chưa có phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai nào có cái sản phẩm đồ hiện đại này tôi sẽ bật máy tôi đánh luôn cho anh em xem đây sau khi bật máy tôi sẽ khởi động đấy một đến ba cái đánh đầu tiên thì máy nó chưa báo dung nhá vì nó đang ở chế độ nghe và phân tích tôi mở cho anh em xem này tài này tiếng thứ hai này mở cho em xem này tài tiếp này tiếng thứ ba này mở cho em xem này xỉu này ấy thì sau 3 tiếng thì máy đã chuyển sang chế độ bao dung rồi và cứ hai dung thì em đánh tài và một dung thì em đánh xỉu em nhá tôi sẽ cầm cái máy trên tay để em xem nghe có nghe cái tiếng dung của nó không nhá thì cái tiếng dung này thì dung rất là em luôn em vào sòng vào sới vào sân chơi chỗ đông người không thể nào người ngồi gần anh em có thể phát hiện cái tiếng dung của nó mà cái máy này ai cầm thì nghĩa là cái tiếng rung của nó thôi và em vào sòng và sới vào sân chơi khi có những âm thanh nó phát ra thì máy không bị ảnh hưởng gì nữa và cái máy này đã gắn một cái chip xử lý chống táo âm mà chỉ nghe cái tiếng quân hột tài xỉu thôi tôi sẽ đánh luôn cho anh em khi tôi cầm trên tay để em xem có nghe cái tiếng rung của nó không em nhé như tiếng này hai dung hai dung chắc chắn đánh tài nhá mở lắc tiếng này là có tài này có tài em 6 6 1 13 điểm tài rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này tiếng tiếp theo này chắc chắn là hai dung hai dung chắc chắn là có tài nhá mở mắt tiếng này là có tài này có tài nhá 6 6 6 3 3 12 điểm tài đấy rất là chuẩn sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng nhá tôi sóc lặng lên luôn này như tiếng này là hai dung hai dung chắc chắn là có tài rồi mở nó tiếng này là có tài nhá có tài nó bốn năm sáu mười năm điểm tài đấy thì sau đây tôi sẽ để cái máy nghe hột tài xỉu này và cái chiếc cốc này để nó cùng vọng nó tiếng em cũng biết hai dung là tài và một dung là xỉu nhá những tiếng nào không dung hoặc dung chập tròn thì em không đánh những tiếng đó nó chưa nghe được nên nó chưa thể bao dung tôi test cho anh em xem này như tiếng này là hai dung hai dung chắc chắn là đánh tài cho tôi nhé mở lắc tiếng này là có tài này có tài em nhá hai ba sáu mười một điểm tài rất là chuẩn xác tôi test tiếp cho anh em sắc loạn lên luôn nhá như thế này một dung rồi một dung chắc chắn là có xỉu nhá mở lắc thế này là có xỉu này có xỉu em nhá hai ba năm mười điểm xỉu rất là chuẩn tôi đánh tiếp cho anh em như tiếng này máy nghe hột tài xỉu báo không dung không dung thì tiếng này nó chưa nghe nó chưa phân tích được nên nó chưa thể báo dung thì anh em này không đánh nhá tôi mở cho anh em xem xỉu này tiếp tiếp cho anh em xem một vài tay đánh người nhá như tiếng này là hai dung rồi hai dung chắc chắn anh em là có tài nhá bán nhà bán cửa đánh tài tiếng này cho tôi này mở lắp này có tài em nhá hai ba sáu mười một điểm tài tôi cắt một cái niệm tiếng cuối cùng em nhá những tiếng cuối cùng này máy nghe báo là hai dung hai dung chắc chắn anh em đánh tài với tôi nhá anh em nào đang nợ nần anh em đang thua tha về cái bộ môn chơi tài xỉu thì anh em hãy có đồ vịt này với tôi nhanh tay để có để anh em giành chiến thắng và lấy lại những gì đã mất mở tiếng cuối cùng này là có tài này vì máy báo hai dung có tài em nhá 146 11 điểm tài đấy rất là chuẩn xác với cái sản phẩm là máy nghe hột chơi tài xỉu đây là cái sản phẩm hàng độc quyền duy nhất công ty tôi có thôi thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh em trong khu vực miền Tây miền Trung miền Nam gọi điện cho bên công ty tôi phản ánh về vấn đề là khi em đi mua đồ bịp anh em phải mua phải những cái đồ bịp giả đồ bịp nhái đồ bịp kém chất lượng mà không cho anh em mang nắp đĩa con hột của anh em qua cơ sở cửa hàng để thử thì tôi khuyên anh em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 đồ chơi đồ cao cấp nhất hiện nay về các bộ môn như bộ môn đánh bầu cua bộ môn đánh sóc đĩa bài lá máy đánh bài ví đổi bài hay cung cấp chip gà thuốc bôi nông bôi cựa hay là cung cấp những bản hack game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa đánh trên máy mình hay là cung cấp những cái bản hack à, cung cấp những công thức quy luật của game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa đánh trên máy người ta hay là cung cấp những cái chip đánh game online và phần mềm đánh game online như game go 88 game sung win game quét hay game nổ hũ em cần bất cứ những thiết bị gian lận đồ chơi đồ hiệp nào thì hãy liên hệ cho chúng tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để giúp anh em giành chiến thắng nói về cái sản phẩm đồ bịp là máy nghèo chơi tài xỉu này thì công ty chúng tôi bảo hành cái sản phẩm đồ bịp này là trong vòng một năm và nỗi một đổi một trong vòng một tháng nhé. một cái mức giá là vô cùng hấp dẫn thì anh em liên hệ ngay cho chúng tôi tôi xin kết thúc cái video ở đây xin chào tất cả anh em